lò minh phương là <laughs> nhỉ à, con ngồi sau mình đây mà tôi không xênh đấy lại lại lại lại lại xế với tay bổ mày ông hoàng kia xinh gì? vai ông ấy ông kia kia đằng trước ấy đằng đi đây còn đấy đấy này phải á nói ừ, một, một bánh luôn nhá có một con đường mang tên là tình yêu một ngày khi em đến xanh bước đi cùng tôi con nắng ấm giữa mùa đông alo quang à tình hình tối nay có rỗi không nhỉ có rỗi à ừ, thế tối nay không? À, chỗ cũ nhá có à, hàng mới vừa về đấy Đặt hay đấy được đấy ok thế nhá nhớ con này không có cái con con gì mẹ là xúc động gì ừ nó sao nó fan rồi nhé có hình ảnh thẻ noi này si đang bền đặt kỳ ờ, cơ kỳ cơ ăn đây chưa chưa chưa à? chưa ê mày có nghĩ đến hậu quả không để nó lên không? tao biết tao chỉ biết tao sướng thôi À Phương à Phương à, Má gọi tên vui á Thằng Phương thì ông cậu mới quen đấy Bị sida em Phương ạ à. Ừ, Sao xét nghiệm của cháu cho thấy cháu đã bị dương tính với hiv một đòn thôi bóng em xa khuất dần gió nước mắt như cô đơn em quay về và giờ đây thêm nỗi nhớ em cuốn quay đêm đêm này thăng thiên này mày hại tao này sướng này con của mày đấy hư cấu nhớ của thằng sát thì sao ta dạ, đã biết HIVS là một căn bệnh thế kỷ có ảnh hưởng rất lớn đến cá nhân mỗi con người cũng như toàn xã hội. Chính vì vậy mà chúng ta nên cùng nhau chung tay để đẩy lùi căn bệnh thế kỷ này. Các bạn hãy trang bị thật đầy đủ kiến thức để phòng chống căn bệnh này nhé. Và sau đây sẽ là những con đường uh, lây nhiễm HIV mà các bạn có thể gặp phải. Thứ nhất, là lây truyền từ mẹ sang con thứ hai lây truyền qua đường máu thứ ba là lây truyền qua đường tình dục hãy quan hệ tình dục bằng một trái tim nóng và bằng một cái đầu lạnh hiv aids không thể lây truyền qua con đường thông thường như mũi đốt hôn hay tiếp xúc thông thường chính vì vậy chúng ta không nên xa lánh kỳ thị những con người bị nhiễm hiv mà ngược lại còn phải giúp đỡ họ Vâng, qua đoạn phim ngắn tuổi nổi loạn của phiên bản mới đề 3 Chúng tôi muốn gửi đến các bạn một thông điệp chính là Đừng vì một phút bốc đồng rồi để cả ngàn năm bốc Và cuối cùng, thông điệp to lớn nhất mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn là Vì một thế giới không HIV Nếu có tiêm trích ma túy thì phải sử dụng bơm kim tiêm riêng Không được sử dụng bơm kim tiêm chung Không được tiêm trích ma túy